bà cụ thì thường ngày đi nhặt ve chai và hay ngồi ở ờ, trước á, gom gom mấy ngày hàng tuần lễ ờ, gì đó bán cũng là con bà cụ và cũng bị tai nạn rồi đây là cũng con bà cụ bà thì có hai người con đây cũng con bà cụ và giá xe làm bên uh, bên phường uh, là bảo vệ dân phố và cô này con bà cụ thì uh, cũng có chồng và sau đó chồng chồng chồng chồng chết có con có con thì giờ cũng con cũng chết luôn thì giờ còn người uh, rễ chết chứ không phải là con rễ chết, chết rễ chết thì có người cháu ngoại đang bị uh, bệnh lao nữa chung quy thì gia đình tất cả bây giờ là nhờ uh, vào uh, một tay của chú đức à, giá xe thì ngày được sáu bảy chục bảy tám chục nói chung hên hên uh, lượm bí kíp thì cũng được trăm ngàn và chung quy câu chuyện là chỉ như vậy thôi phúc cũng uh, rất là mong sự chia sẻ đồng cảm của cô chú anh chị để uh, hỗ trợ cho hoàn cảnh uh, gia đình uh, cho bà rồi uh, cho cô đây ở đây thì con gửi cho gia đình mình uh, chịu nha rồi cảm ơn mấy anh chị nha đó. Dạ.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 à, theo Phước được biết á, là đây là một cái à, hộ nghèo của à, địa phương gia đình có sổ hộ nghèo luôn nha à, bà thì năm nay là 95 tuổi đi nhặt ve chai rồi à, bây giờ hiện tại là bệnh thì Phước có để à, cái hình ở trên màn hình cho cô chú anh chị xem à, kèm theo đây là chú Đức chú thì à, nếu mà cô chú anh chị ở Cần Thơ sẽ biết à, được à, một cái địa điểm là giá xe ngay dưới cầu à, Nhị Kiều à, trong này á, thì à, đây là con của bà con của bà cụ đang nằm bệnh viện con của bà thì uh, à, bị tai nạn giao thông và cũng à, nằm một chỗ thôi vệ sinh một chỗ luôn à, trong nhà thì còn có thêm một bé gái 10 17 ờ, tuổi và bé cũng đang bị bệnh bệnh à, lao đó ạ à. à, con mời chú Đức mình ngồi xuống đây đi chú chú là cái gì của cô này em em hả dạ em còn à, bà thì à, bị cái gì nằm trong bệnh viện à, bà bị à, ngồi ghế bà lật lật ngang là bị tai biến mạch máu não giờ đứt không biết gì vậy à, phải là các bà cụ hay buổi tối ra ngồi trước cục điện đó đúng không ạ phải à, té ngoài luôn hả đâu té ngoài luôn à vậy là đúng rồi đúng rồi các bà cụ nè liêm cầm cái máy giùm anh bởi thấy quen quen bà cụ đó tuổi tí đúng không phải không tuổi thân tuổi thân hả à bởi vì lúc trước ờ, hay có ghé ngang cái cho gạo vào hoài à, buổi tối đi á rồi hiện tại là giờ là ai đang chăm sóc bà ở trong bệnh viện à đây có mình ra nè à là chú vừa chạy về luôn dạ mới chạy về tới à còn à, cô này là em rồi cổ cô bị... này là chị cô này là hai. chị chị hai là con của bà con bà đây cũng à. con bà luôn hai à. người hai người con bà còn cái à, bé à, bé kia thì chắc đang tắm trọng chút nữa mới ra à, bé là bị bệnh gì bị lao phổi à, lao phổi là do lao lực hay sao hả chú chú đức à, bị của cha nó truyền qua à, cha truyền rồi di truyền hả di truyền rồi ba của bé đó đâu ba bé chết rồi mà ngồi bàn thờ à, ngồi bàn thờ anh chảnh rồi rồi là giờ mình nên chú là lo hết chân luôn lo hết chân rồi mình giá xe một ngày được bao nhiêu á chú đức có bữa trăm có bữa bảy tám chục không chừng dạ. à, để con gửi cái này đây ha cho chú nói chuyện cho dễ. có bữa trăm bữa ờ, bảy tám chục ủa sao ở đâu mà chú có cái bộ đồ ờ, này giống như làm bên uh, bảo vệ của đồn công an trời ơi vậy là văn phòng bên đồn công an phận nghiệp mình luôn á hả à, mình làm bên bển vậy là có có lương nhiều không á chú đức lương tổ phó được 600 à chú là tổ phó tại đợt dịch con cũng hay ghé phát quà cho bên cái khu nữa nè rồi chú giá xe một ngày là được bao nhiêu tùy theo bữa có bữa có bảy tám chục có bữa một trăm không chừng không không à, chừng đổi bữa bảy tám chục bữa một trăm ừ. à, bệnh tình của bà hiện tại trong bệnh viện sao thì à, bây giờ bà liệt nửa thân người à. dạ. chưa biết gì chân bà ăn uống cũng chưa được ờ, rồi ấy nữa à. gia đình mình đây là cũng có hộ nghèo rồi luôn hả có hộ nghèo dạ con mượn cái sổ hộ nghèo ờ, chú đức mình có để đây không bỏ nhà bỏ trong bệnh viện rồi à, tức là đem bệnh viện à, đem, đem theo cái bỏ trong cái cặp ờ, táp ở trong bệnh viện à mà có hộ nghèo phải không có hộ nghèo tại vì con nghĩ chú làm bên phường và bên phường bên gì ờ, thì ờ, mình cũng không có như là à, nói dốc đâu dạ có sao thì mình nói vậy có chờ, à, có cái điện thoại để, để gửi qua cho đưa cái hình à, trong điện thoại có hình thì thật sự con thấy rồi có Đó. Dạ. cô dung ở bên bên, cô dung của giới thiệu hoàn cảnh của chú chú có gửi cho con xem rồi à, bà có được nhận tiền hỗ trợ gì à, à, mỗi tháng là lúc trước 280 sau này được 400 mới lãnh ờ, được mấy tháng là 400 à, mấy tháng là được thêm 400 ờ, nữa là do là nằm một chỗ hả không có tại vì nghe nói là trên nó giới thị mấy người cụ già lên được tiền à, lên á lên, à hỗ trợ thêm phải không hỗ trợ thêm dạ rồi cái nhà nhìn nhìn cô chú nhìn vậy chứ bị nghe nó có chút xíu à đây còn ờ, ở trong là nó cạn hèo à để phước bước vô nha dạ. nhìn sơn cái nha đây đó nó cạn hèo nói chung là ngang chắc cỡ khoảng ờ, cái này ngang chắc cỡ khoảng ờ, cỡ hơn 2 mét tí xíu hả chú dạ trời ở tới bốn năm người ở vậy đó hả thì bà chị ở đây bà già ở đây à đó. tức là mình ngang được uh, rộng tí xíu nhưng mà tách ra tách ra cho bà cụ ở cho bà riêng cụ ở riêng à giống như người lớn tuổi muốn ở riêng dạ dạ rồi cô này hồi xưa là đi mừng mướn à cô đi làm mướn hả rồi bị tai nạn rồi bị có... xe đụng rồi cái, cái bỏ phế luôn dạng như là kêu bồi thường dạng như kêu bãi nại đem cầm trăm ngàn đưa cho rồi bãi nại cầm có trăm ngàn cho ừ. chú đức đó. rồi mình không có biết ai ờ, sao rồi người ta không đi đúng vạch công an nói này đâu có được đâu đâu có bờ bên kia đâu bồi thường đâu à, tức là đi sai đúng Ừ, ờ, sai đi phải đúng, của mình. đúng cái len đó thì mới đó giờ là cổ không đi đứng không được luôn không làm? được bị uh, chấn thương cái gì ở chú đức à, gãy xương đùi đó à. rồi nấu ấy rồi à, cặp bay nóc chồng á giờ rồi cái bữa hôm ba ở trần ở chuồng ba đi vòng vòng vòng vòng hay sao rồi bữa hôm là bà ở trần ở chùa luôn bữa nay là mà tại vợ ở nhà là, là chăm sóc bà là lo cho bà mặc quần áo đầy đủ chứ ờ, mà bữa hôm là ở lột quần áo không chú là con thứ mấy của bà cụ thì có hai chị em anh chị này chị hai à chú ờ. thứ ba rồi bà cụ thì uh, ở uh, trong bệnh viện trong bệnh viện đang ở bệnh viện à. còn chú ở nhà thì giờ giờ ba của bé đó thì cũng mất rồi mất rồi mất rồi nằm trên bàn thờ rồi chồng quả cũng mất luôn ngồi đó thì à, tức là chồng bà này cũng mất luôn rồi đó à, à, là cái chú đó đó phải không cái chú à, đó cũng là ba của bé mà 17 tuổi bị à, đó, đó lao, rồi ông à, là đó ông ngồi cao thì cha ông chồng bà này à còn người thấp là sao còn người thấp là ai người thấp là ghế à, ghế chị này cũng chết rồi hả chết luôn ghế, ghế là là, ba của bé bị bị bình phổi á ờ, hơi gối nha hơi gối nha tức là hồi nãy giờ là cái nhà có hai chị em là nãy giờ nó có lồi thiên mai nữa không mà sao con thấy hơi gối mà tới cái hai, hai cái bàn thờ tại vì à, hai người cũng dạng như là xịt xịt xịt ờ, chia tay rồi ổng chết á tức là cô này hai đời chồng không có một người chồng không à mà bà chết ổng chết rồi à. đây ấy ổng về quê ổng chết à, là cái người uh, chồng của cái cô này à là cái bàn thờ trên à, rồi hàng ghế thì ngồi dưới ghế, ghế, ghế của ai ghế của cái cô này à ghế đó à vậy bé này là có có bé à tức là cô này có tới mấy người con lận có hai người con à vậy là bé 17 17 tuổi này là là cháu ngoại là con của cái con của, con của là sao ta từ nãy là hai gói á con của cô này thì con của bà này luôn bà già kia con định hình lại cái sau khi gia đình nó hơi ờ, hơi gối gối có hai người con ờ, mình hơi gối gối nha à, tức là tức là giờ vậy đi con hiểu gì nè à, cô này là có mấy người con có hai người con à cô này là hai người con thì uh, một người con gái là bé kia trong kia bé đó là cháu ngoại cháu ngoại của cô này nữa ừ. à có hai người con à mà là rồi hai người con của cô đâu thì một đứa thì đi bình dương mà à, gỗ mà à. Ờ. đi bằng sơn b sơn bu á à. rồi thằng kia thì đâu ra tới mày à, gì đó đi dắt cá dắt chị mà à. tức là à, cô này là hồi xưa là vậy là ở nhà là lo cho cháu ngoại lo à, cho lo cháu ngoại à. hiểu rồi hiểu rồi là bà mà tháng nhiêu là bà gửi đây năm chục trăm đây lo cơm nước cho nó là đây chính là tự tay lo nấu lo cho nó tụi nó ăn không chứ không đó một tuần lễ bà đưa năm chục hoặc trăm à ờ. rồi cho tiền đi học rồi cái bàn thờ trên cái bàn thờ dưới ờ, bàn thờ nào là cha của bé bàn thờ dưới là cha của bé ờ. rồi năm nay là rồi bé 17 tuổi mà có đi học gì không hay là nghỉ học rồi? nghỉ học rồi nghỉ học hả chú à, đợi tí xíu à, coi à, <laughs> bé ra <laughs> tắm hơi lâu như ơi như đợi tí xíu thấy người lạ mắc cỡ nhìn thấy hoàn cảnh thấy uh, nói chung là hiểu câu chuyện thì nó sẽ uh, rất là éo le còn nếu mà mình à, không hiểu mình không có đồng cảm được thì à, nhìn chung quy vô thấy nó cũng bình thường không có gì còn giờ là chú chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui Tại bé đó nhà thì chắc cũng vừa phụ để lo cho nó nó đâu phụ gì đâu nó bên lao đâu phụ có mông bà xã làm mà trơn luôn à là, là vợ của chú dạ à, vợ của chú uh, là đang là quét dọn bên nhà bển à, là là cái nhà cho bà cụ á à. à, vợ của chú làm cái gì ở à, không không có mà người nấu cơm ăn bả là tay nữa vậy đó rồi rồi thì đây cũng là một cái hoàn cảnh mà phước cứ nghe nói là ờ, bên ờ, địa phương với lại bên ờ, cô cô dung nói là cũng khổ nghèo mấy chục năm rồi như là bền vững luôn á nhà này chắc bên địa phương xây cất cũng lâu lắm rồi hả chú cũng lâu rồi thấy có để cái bảng mà dạ, bên dạ, dạ. đại đoàn kết á dạ dạ trên 10 năm chưa chú Đức chắc trên 10 năm hả dạ còn giờ mình chăm sóc gì mình lo gì rồi mình đâu có thời gian đâu mà mình để giá xe nữa hả thì đâu có thời gian tại vì lo bà lo cho bà cụ chồng chứ giờ đâu có à. rồi con đeo khẩu trang vô à, bé đó đó hả là bị ừ. bệnh đó hả bệnh á nghe không trời ơi, ơi chào cô ốm nhôm ốm nhắc luôn cái, uh, chắc còn cỡ khoảng ba ba chục ký không dạ, ba mươi hai ký ba mươi hai ký hả con ừ, mới đi khám về à, mà như nghe bệnh ờ, nếu mà hỏi đó được ờ, thuốc uống cấp thuốc miễn phí phải không mới đầu tiên là chuyển viện không được đi à, đi thẳng cho là tốn cũng triệu mấy hai triệu đi là ghét cho chụp hình à, chụp cái, này cái cái vậy bệnh gì nếu mà ở nhà làm sinh hoạt cũng hơi khó khăn rồi nha tại vì uống đồ sợ thì à, mời cho nó ăn riêng một ai à. rồi có có hướng điều trị hết không hay là bị di truyền vậy là không hết luôn tại vì nó ngồi ăn chung với cha nó nói là nó cha nó bị lao mà cha nó không nghe ờ. nó không nghe rồi cái qua bệnh nó đi theo cha nó rồi cái bà cha nó lúc ở mới nhà mướn bển á bên uh, nguyễn cừ uh, bên lộ 20 á À, rồi cái qua bệnh ăn uống với cha nó ở đây á, rồi, nói nó không nghe nó mới muốn mày lây bệnh cha mày giờ à, rồi tới chừng cha là khoảng bao nhiêu bao nhiêu năm rồi năm nay là khoảng 2 năm rồi 2 năm rồi hả và lúc trước được bao nhiêu ký mà giờ tụt ốm như vậy mấy. lúc trước à, năm mươi mấy ký luôn á hả trời ơi giờ còn có 32 ký xuống quá xuống quá trời xuống rồi nghỉ học luôn rồi hả uống thuốc điều đặn thì tôi sẽ hết thôi ừ. cầm phát đồ cũng hai năm rồi vậy à, thôi vậy đây con cũng biết được hoàn cảnh gia đình mình ha giờ con cũng à, gửi cho gia đình mình ờ, một triệu con chích quỹ nha rồi xong yeah. Dạ. về con chia sẻ lên nếu mà có sự ờ, đồng cảm nào của ờ, bên bà con mình đó hỗ yeah. Dạ. trợ cho gia đình thì con quay trở lại con sẽ gửi thêm yeah, yeah. À, với lại cho con hỏi là bà cụ ở trong bệnh viện như vậy á là mình có được có bảo hiểm có được hỗ trợ gì thêm không bảo hiểm chứ chưa biết đó là sao nữa tại vì cô, cô già rồi mình tha mình à, bữa hôm cũng mượn tiền đóng cho à, ấy đóng cho, tạm ứng quá tạm ứng cho về bệnh viện là 5 triệu rồi à, mượn không có tiền mượn công an cũng có <laughs> mượn tùm lum dân dạ rồi tại đường đi cái à, kia kêu công an vô mượn mượn tiền nó chạy vô đóng tiền cho bà chứ giờ đâu chạy về nhà đâu kịp đâu à rồi cô này nếu mà có tiền thì điều trị được không đi tới lui rồi được không hay là nằm luôn vậy rồi có nghe bác vậy sĩ mình nói mình đâu đâu có tiền đâu bây giờ phải chở phải đi rồi đi đi, đi xe à, vô là uh, taxi chở à. phải đi mới điều trị được chứ không biết bà nào hay sao nữa bà, bà không biết cái gì chứ là lúc trước là cô bình thường không hay bình thường bình thường hả rồi hiện giờ là chỉ nằm vậy thôi ý còn nói là nếu mà có kinh phí điều trị rồi có thể là chở đến bệnh viện điều trị thì quả ờ, mai chứ không biết sao nữa chứ yeah. Dạ. tại vì hoàn cảnh dạ. gia đình cũng khó khăn đâu có không ấy đâu. nghĩ tới đâu phải không à không dám nghĩ tới đó cái dạng đó lo bà cụ ở trong kia lo bà cụ ở đây thì ừ. con gửi cho gia đình mình uh, à, chịu nha rồi cảm ơn mấy anh chị nha đó. dạ rồi à, để về con chia sẻ lên nhưng dạ. chuyện nãy giờ nói thì chắc có lẽ cô chú anh chị thì ờ, cũng ờ, nghe được à, chung quy thì đơn giản là vậy nè Phước sẽ tóm gọn lại thôi ha à, gia đình này là một cái hộ nghèo tại địa phương bình vững mấy chục năm rồi cũng ờ, mấy chục năm và được ờ, gia địa phương hỗ trợ cho một cái căn nhà à, bà cụ thì thường ngày đi nhặt nha chai và hay ngồi ở ờ, trước á, gom gom mấy ngày hàng tuần lễ gì đó bán à, rồi bên đây là bà, bà con bà cụ à, cũng cũng là con bà cụ và cũng bị tai nạn rồi đây là cũng con bà cụ bà thì có hai người con đây cũng con bà cụ và giá xe làm bên uh, bên phường làm uh, tổ gì á bảo vệ dân phố à, là bảo vệ dân phố và cô dạ, này dạ. con bà cụ thì uh, cũng có chồng và sau đó chồng uh, chồng uh, chồng chồng chết rồi uh, có con có con thì giờ cũng con cũng chết luôn thì giờ còn người uh, ghẻ chết chứ không phải là con ghẻ chết, chết ghẻ chết thì có người cháu ngoại đang bị uh, bệnh lao nữa chung quy thì gia đình tất cả bây giờ là nhờ vào uh, một tay của chú Đức à, giá xe thì ngày được à, sáu bảy chục bảy tám chục nói chung hơn hên à, lượm bí kíp thì cũng được trăm ngàn và chung quy câu chuyện là chỉ như vậy thôi Phúc cũng à, rất là mong sự chia sẻ đồng cảm của cô chú anh chị để uh, hỗ trợ cho hoàn cảnh uh, gia đình uh, cho bà rồi cho cô đây nói chung là bây giờ thì bé thì đang chịu khỏi thì khỏi chắc được cấp thuốc miễn phí yeah. Dạ. à, à, còn đây thì cũng phải à, nếu có tiền thì đi bệnh viện à, điều trị giống như từ lúc mà bị tai nạn tới giờ thì giống như là chỉ nằm rồi <clears throat> như vậy thôi giống như là không còn biết gì, gì nữa trơn á giống như bị ờ, sao á thường đang bình thường cái rồi bị tai nạn rồi giờ bị vậy cũng gãy khớp háng gãy khớp gối gì đó còn bà thì giờ bị liệt nữa người nằm trong bệnh viện đa số là như vậy thôi câu chuyện chỉ là như thế rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một cái ờ, clip sau nha à, rất mong gia đình mình có sự À, cảm ơn dạ. mấy anh dạ. chị nha <laughs> dạ